nhìn về tháng năm đó yêu em chẳng cần đắn đo sao lúc này quan tâm phải cần lý do tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biển xa ngay cả khi em

tôi từng nặng lòng